đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì ờ, hôm nay mình ờ, muốn chia sẻ với các bạn một cái vấn đề đó là hàng Việt Nam đó các bạn thì mình cũng có nhiều bạn nước ngoài cũng hay đi nước ngoài thì mình rất là tự hào là mình cũng giới thiệu cho các bạn người nước ngoài của mình biết là ở Việt Nam của mình cũng có những cái sản phẩm cũng có thể chế tạo được xe hơi chế tạo được điện thoại và cũng có rất nhiều cái sản phẩm Việt Nam xuất khẩu ở nước ngoài đó, như gạo cà phê các kiểu đó rất là mạnh à, thì mình cũng rất là tự hào về điều đó à, mình cũng rất yêu cái hàng việt chứ không phải yêu hàng việt nhưng mà à, người tiêu dùng thì họ muốn dùng cái hàng gì thì họ dùng thôi à, thì cái thương hiệu chứ không phải là họ không dùng là là, là dịp hàng các bạn gần đây mình thấy có vấn đề về à, à, à, VinFast bị xe bị lỗi thì à, người ta nói là là, là, là người Việt cố tình là dìm hàng người Việt không muốn cho thương hiệu Việt đi lên à, thì nó cũng không phải các bạn ở Việt Nam mình có hay hay có vấn đề đó lắm miễn sao mà nói mà mà mà phản đối là chống đối là hay là cái gì điều ý kiến cái là là đưa vô cái tội là là là dìm hàng rồi rồi uh, chống đối rồi cái gì đó không à đó, nó không có chịu lắng nghe không có chịu suy nghĩ các bạn à, khi mà cái thương hiệu của các bạn đủ mạnh đó các bạn giống như Mercedes hay là um, BMW hay là Audi hay là Toyota đó các bạn hay Honda gì đó đó các bạn có đem một ngàn cái clip lỗi về nó cũng không ảnh hưởng tới cái thương hiệu của người ta nữa đó, nó không bao giờ ảnh hưởng cái thương hiệu của người ta luôn các bạn cho nên các bạn không có gán vô những cái tội là dìm hàng hay là chù dập ờ, hàng việt rồi việt dù trù dập dìm hàng người việt các bạn nó Toyota bây giờ nó thương hiệu ví dụ như là như hay là Mercedes nó đi vào cái lòng người rồi giờ các bạn có đưa ra những cái lỗi gì đó thì người ta cũng nói à thì chắc chắn phải có lỗi rồi người ta cũng không quan tâm nhiều quá À, là người ta sẽ không mua cái cái xe đó vì cái lỗi như vậy hay là vì những cái sự những cái cái, cái video như vậy đó. cho nên là mình làm ờ, mà, mình rất là nóng tính mình thấy là bên cái sự xử lý truyền thông qua cái vụ việc ờ, vừa sự việc của VinFast thì nó hơi ờ, nóng tính là biết rằng là nếu như mà anh đó anh sai thì chúng ta sẽ được quyền kiện anh ta vì anh ta làm ảnh hưởng tới cái thương hiệu ảnh hưởng tới doanh số ảnh hưởng tới uh, à, doanh thu hay là cái gì đó à, thì đương nhiên là mình được quyền kiện cáo công an bắt anh ta đó là được quyền nhưng mà mình xử lý nó như thế nào để cho nó hợp lý tại vì ví dụ như mình mua người tiêu dùng họ mua cái sản phẩm không không nó không nói riêng gì xe hơi hay là, người ta mua điện thoại hay là ta mua nước tương người ta mua nước ngọt hay là nó mua nhà cái gì đó ví dụ như nhà ta mua cái về ta thấy nứt tường người ta la lên cái báo công an bắt mình sao không có được à, mình à, bắt thì cũng chỉ bắt được một thằng thôi các bạn nếu mà đã muốn trù dập đó các bạn thì coi như là các bạn <laughs> có cái cái chất liệu cái cái thương hiệu của các bạn có tốt cỡ nào hay như thế nào nó cũng trù cũng chết luôn đó các bạn đó, cho nên là không có phải là mình bắt được một thằng hay là mình triệt tiêu được một thằng thì uh, là xong không có phải người ta xây dựng không có xây dựng như vậy à, thì à, ở Việt Nam hay cái chỗ đó, đó là ví dụ như mình nói là tiếng nói gì cái mà hơi đi ngược đi chống đối lại với một cái tổ chức hay một cái gì đó mà nó lớn thế là bị lóc Facebook bị lóc uh, à, YouTube bị lóc mạng xã hội bị lóc TikTok bị coi như là báo chặn cấm rồi công an vào cuộc rồi luôn trời ơi làm gì sao làm các bạn làm gì sao các bạn làm mình làm cái gì mình cũng không có thể nào mà gọi là chữ hoàn hảo được không ai hoàn hảo thì để mình hoàn thiện hơn thì mình phải lắng nghe các bạn mình phải lắng nghe à, giống như mình đi tu cũng vậy đó đức à, đường tam tạng đi tu hay là à, chúa giêsu đi tu cũng vậy cũng phải trải qua rất là nhiều cái thử thách trong gai kiếp nạn à, thì mới đạt được chánh quả đạt được cái thành thành tựu chứ đâu phải đơn giản à, mình nhào ra cái mình làm đạt được cái thành tựu nhưng mà trên cái con đường đó mình đi mà mình không có à, lắng nghe hay mình không có à, chịu mà học hỏi thì coi như là mình sớm tiêu tan các bạn mình như ví dụ như xe VinFast mình thấy ngoài đường chạy rất là nhiều rồi người ta người dùng mà ta cũng tin tưởng rất là nhiều rồi đó cho nên là ví dụ như ừ, một con kiến đó không có là cái ảnh hưởng gì cả nếu như cái thương hiệu bằng đã mạnh giống như mấy thương hiệu kia mạnh Mercedes giờ các bạn mổ ra các bạn cắt ghép clip hay là các bạn làm gì các bạn nói nó bị này bị kia coi thử xem người ta coi coi coi, coi người ta đánh giá như thế nào người ta vẫn tiếp tục mua không ảnh hưởng gì cả không ảnh hưởng gì tới hòa bình cả mà các bạn triệt tiêu đi một cái thằng khứa đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới hòa bình luôn nó cũng không ảnh hưởng gì luôn nhưng mà nó lại à, à, ý là nó không ảnh hưởng gì tới những cái thành phần mà chống đối hay những cái thành phần mà cắt clip hay nói sai gì thật hay muốn dìm hàng thật sự nha còn cái cái cái video đó là mình không có nói mình chưa đánh giá là nó là nó như thế nào nhưng mà những cái đối tượng mà các bạn nghĩ rằng nó là dìm hàng hay là này kia đó thì các bạn chỉ tiêu một thằng nó chẳng thua gì cả à, cho nên là à, mình phải hết sức khéo léo trong cái tình huống này à, để mà làm sao cái thương hiệu cái tên tuổi dịch vụ của mình ví dụ như ừ cái xe đó nó bị gì mình cái dịch vụ mình đốt mình kéo về mà xử lý cho người ta mình công bố lên truyền thông thì người ta thấy à, đúng rồi hãng xe này rất tốt đúng rồi hãng xe này à, chăm sóc khách hàng rất tốt khi phát hiện ra lỗi khi có người người tiêu dùng báo cáo về cái cái cái trường hợp đó là xe được xử lý rồi này nọ kia rồi được à, rồi phản uh, xử lý ra còn nếu như kéo xe về mà không có gì hết thì cứ kéo xe về nói không có là người ta càng tin tưởng các bạn hơn đó các bạn à, mình hay nóng tính thường mấy người đó hay nóng tính ở Việt Nam mình hay nóng tính cho đó là tại vì có tiền rồi có quyền luôn cho nên là ép buộc người ta phải nghe theo nó đọc gì đó chứ còn bên nước ngoài có tiền chứ chắc gì có quyền nghe à, thì à, nó khác một chút xíu ừ. thì mình chỉ có chia sẻ bao nhiêu thôi à, còn à, những cái vấn đề khác ví dụ như là những cái trên mạng xã hội á, nhiều khi á, các bạn biết không có một vấn đề thôi à, mà hết cái thằng youtube này nó đăng thằng youtube kia nó đăng thằng youtube nọ đăng nó làm cho ví dụ những cái người mà họ chưa quen với à, cái sóng gió của cái môi trường à, trên mạng á, thì họ sẽ bị kích động về tâm lý à, à, rồi cái người khác thì lại tưởng ừ tại sao người này nói nhiều người kia nói ít đó là không phải nói nhiều người ta chỉ nói một lần thôi hay là người ta chỉ làm một lần thôi nhưng mà các bạn đăng lên đăng lợi giống như clip xe đó thằng kia nó gỡ rồi mà các bạn cũng đăng lên đăng lợi đăng qua đăng lợi đăng hết thằng nít này nít nhà báo này hết cái tài khoản này đăng tùm lum hết cho nên nó, nó làm cho tưởng tượng như là một cái sự việc nó rất là lớn lao ừ, hay là bên uh, Nguyễn Phương Hằng đó cũng vậy nữa đó cũng như ta cũng chỉ nói một lần rồi các bạn cứ đăng tới đăng lui đăng tới đăng lui đăng tới đăng lui người ta tưởng tượng là cái bài này có nói quá trời nói ngày nào bạn cũng nói tại vì ngày nào các bạn lên trên trên mạng các bạn cũng gặp tại vì <laughs> nó đăng tới đăng lui rồi thằng thằng này đăng rồi tới thằng kia đăng báo này đăng thì tới báo kia đăng cho nên nó gây ra cái cái sự hiểu nhầm là người ta nói nhiều chứ người ta không có rảnh đâu ngày nào người ta cũng nói nhiều đó nó là vậy thì ờ, mình làm gì mình cũng phải suy nghĩ kỹ xíu rồi là mình xong thôi đó ừ, rồi mình ờ, nhận định được vấn đề đúng đắn để mà mình khỏe cái đầu óc của mình đó, đó. ví dụ như mình thấy ừ đó gì ừ đúng rồi gì là bình thường còn các bạn tự nhiên bằng nhào nhào nó nói thì nó sẽ ảnh đầu óc các bạn à, nó không có uh, coi như là bận rộn nó bận rộn nó mệt mỏi ừ. thì mình làm gì cũng vậy mình phải sống thiện trước hết mình phải thiện mới được mình phải thiện thì tất cả các điều ác đều bị tránh xa mình hết mà mình thi mình thiện á, thì à, mình rất là bình an đó. không có tiền mình cũng bình an các bạn với còn các bạn thiện còn các bạn ác rồi đó các bạn có tiền các bạn cũng sẽ bất an các bạn thấy giống như cái ông gì bị mới bắn bị bắn bắn người ta đó ông cảm thấy bất an là ông cũng cảm giác là ông bị người ta gình gặp đi mà xử ông hết cho nên ông gặp người ta cái động giết luôn đó mặc dù ông có rất là nhiều tiền nhà rất là to đó là như vậy cho nên là mình phải làm sao cho cái tâm mình nó thiện thì cái điều ác nó sẽ tự động nó tránh xa nó không bao giờ nó nhào vô được đó đó là mình muốn ờ, chia sẻ với các bạn ờ, một đôi điều như vậy à, hy vọng rằng các bạn sẽ À, subscribe và follow kênh youtube của mình xin cảm ơn các bạn